giáo viên tôi đã chọn khi ra trường ngày xưa nghề giáo viên tôi đã từng ước mơ nghề nhà giáo tuy có vất vả vì hạnh phúc tương lai đàn em vì tổ quốc quê hương đẹp hơn nên tôi yêu sao nghề giáo viên nghề đã theo bao năm dài dưới mái trường tôi yêu nghề đã cho bao kỷ niệm khó phai nghề đã sống trong trái tim này nguyện ươm đắm cho bao mầm xanh dù vượt khó gian nan kề bên luôn vươn lên đắp xây cho đời tôi yêu sao vượt lên tôi yêu sao tôi đã chọn khi ra trường ngày xưa nghề giáo viên tôi đã từng ước mơ nghề nhà giáo tuy có vất vả vì hạnh phúc tương lai đàn em vì tổ quốc quê hương đẹp hơn nên tôi yêu sao nghề giáo viên nghề đã theo bao năm dài dưới mái trường tôi yêu nghề đã cho bao kỷ niệm khó phai nghề đã sống trong trái tim này nguyện ươm đắng cho bao mầm xanh dù vượt khó gian nan kề bên luôn vươn lên đắp xây cho đời tôi yêu sao anh mắt yêu con tim khát khao yêu nghề tôi yêu sao hàng ghế đá bóng cây sân trường bao yêu thương trong từng trang sách cho em tôi ước mơ đông đầy qua gian lao khó khăn không màng tôi vẫn vượt lên